trời sắp đổ cơn mưa sao anh còn đứng mãi hay nói một lời có phải anh giận em có phải anh giận em nếu ngày mai xa cách nhau em chẳng nên âu sầu Trời sắp đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau Để chìm vào trong bể sâu Yêu nhau từ độ nào Mây mùa trắng lên cao Thiết tha mối duyên đầu Để tình đôi ta bên lâu Mùa thu lá bay bay thật nhiều Kỷ niệm càng thương bấy nhiêu Nếu tình đôi ta dở dang Anh hãy xem như là mùa giấc ngủ chiêm bao Mai sau cùng quên hết đôi hương cuộc đời có lẽ không gặp nhau em về kèo trời mưa mau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 để chìm vào trong bể sâu yêu nhau từ độ nào mây mùa trăng lên cao thiết tha mối duyên đầu để tình đôi ta bên lâu mùa thu lá bay bay thân nhiều kỷ niệm càng thương bấy nhiêu nếu tình đôi ta dở dang anh hãy xem như là một giấc ngủ chiêm bao mai sau cùng quên hết đôi hương cuộc đời có lẽ không gặp nhau em về kèo trời mưa mau đôi hương cuộc đời có lẽ không gặp nhau em về kèo trời mưa mau người về một mùa thu gió heo mây về đâu có nhớ chăng nhưng vì sao long lanh đưa tiễn người một đêm không trăng nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn người về đường đi kết gió trắng sao người đi có biết trăng trong chiều nay bơ vơ nghe lá thu vàng rơi bâng quâng bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi như quên đêm khuya để gió thương theo thù thập làm ướt áo vai gầy người về chiều mưa hay chiều như xe trùng màu không gian người về dòng sông thương nhớ để bên vắng con đò mong chờ người người hay chăng người là vì sao nhỏ bé ta mai ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh người về lòng ta thương nhớ ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta người về người về đâu nhớ ta chăng người ơi mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng như áng mây chiều làm trong sương bước đi âm thầm lòng buồn như thời gian nghe trăng thu ơi để lá rơi chi hoài gửi lòng thương nhớ ai nhiều buồn như chiều rơi như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàng người về đường đi kết gió trắng sao người đi có biết trăng trong chiều nay bơ vơ vàng rơi bâng khuâng bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi như quên đêm khuya để gió thương theo thùa thập làm ướt ao vai gầy người về chiều mưa hay nắng sao để khói làm chiều như xe trùng màu không gian người về dòng sông thương nhớ để bên vắng con đò mong chờ người người hay chăng người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng làm màu trời xanh xanh người về lòng ta thương nhớ ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta người về người về đâu nhớ ta chăng người ơi mỗi lá thu rơi làm ta mang quang như áng mây chiều làm trong sương bước đi âm thầm lòng buồn như thời gian nghe trăng thu ơi để lá rơi chi hoài gửi lòng thương nhớ ai nhiều anh ra biệt mai trường ra biệt con đường vàng lá mê bay ngày ngày hãy ta về qua lối đó có em nói cười để anh thấy lòng thương giờ tình đơn phương như là mây khói khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi chờ dù cho đông tàn xuân có đi qua hà buồn mênh mông thu mang nỗi nhớ em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa vì thời gian qua em cũng thương đậm đà thương anh thật thà mà không dám nói ra vậy là em ngân nga cầm ca bài mực tin anh hát sai lời em cười xiết bao lòng nghe duyên sao tình đâu em trao bao câu hẹn ước chân bước xa rời mà lòng yêu luyến đầy vơi này người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình đêm nay hai đứa mình hai đứa mình

vàng lá me bay ngày ngày hai ta về qua lối đó có em nói cười để anh thấy lòng thương giờ tình đơn phương như là mây khói khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ dù cho đông tàn xuân có đi qua à buồn mênh nỗi nhớ em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa vì thời gian qua em cũng thương đậm đà thương anh thật thà mà không dám nói ra vậy là em yêu yêu anh từ lúc đứng bên hiên nhà đời mượn em quân bài nga mình cùng ngân nga cầm ca bài mực tin, anh hát sai lời người xiết bao lòng ghé duyên sao tình đâu em trao bao câu hẹn ước chân bước xa rời mà lòng yêu luyến đầy vơi này người thương ơi mãi xa rồi xin anh nhớ chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình đêm nay hai đứa mình hai đứa mình yêu nhau người thương ơi mai xa rồi xin anh nhớ chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình đêm nay hai đứa mình hai đứa mình yêu nhau bảo tôi bước vào yêu là khổ nào hiểu gì đâu cơn mê tình ai tìm về khó mà hay vào thời gian mới yêu bóng thấy vui vui nhiều mộng mơ hay tránh yêu đến giận hơn vu vơ khi đang yêu chờ nhau trong thương nhớ như bông hoa nửa cuối mùa dám nghi ngờ rằng nếu yêu là khổ trong lúc đang tận hưởng những ngày thân tiên nhưng tình cờ một hôm anh hẹn anh không đến ân tình dành cho anh thì mãi mãi dâng lên một lần rồi hai ba lần nữa em thấy mình lo sợ nhiều Đến bây giờ thì nỗi niềm âu lo đã thành ra sự thật Tình đời bạc đen, yêu đương lừa dối Bằng lời hứa đầu môi Một lần tan vỡ đã nát con tim rồi dù tình yêu khó phai vẫn ngự chỉ trong tôi khi yêu ai dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ họ có người bảo tôi bước vào yêu là khổ nào hiểu gì đâu cơn mê tình ái tìm về khó mà hay vào thời gian mới yêu bóng thấy vui vui nhiều mộng mơ hay tránh yêu đến giận hơn vô vơ khi đang yêu chờ nhau trong thương nhớ như bông hoa nở cuối mùa là khổ trong lúc đang tận hưởng những ngày thân tiên nhưng tình cờ một hôm anh hẹn anh không đến ân tình dành cho anh thì mãi mãi dâng lên một lần rồi hai ba lần nữa em thấy mình lo sợ nhiều đến bây giờ thì nỗi niềm âu lo đã thành xa sự thật tình đời bạc đen yêu đương lừa dối bằng lời hứa đầu môi một lần tan vỡ thôi đã nát con tim rồi dù tình yêu khó phai vẫn ngự trị trong tôi khi yêu ai dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ họ còn nhớ